có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa một ngày chim du chiều mưa ngậm ngùi xa cánh đồng xưa ra đi tôi nhớ thương người nghẹn ngào cay đắng bờ mãi ngăn dòng nước trôi về ai nào có thấu lòng tôi tôi có một người một người yêu dấu mà thôi nụ cười duyên dáng thật